em à, tiến bia sơn à, giả gỗ giả đá xin chào à, anh em thợ sơn cùng quý anh chị nhé vì cũng gần tết rồi thời điểm này thì bận rộn ai cũng bận rộn chuẩn bị trang trí nhà cửa để ăn tết và đón noel này hôm nay thì em sẽ quy trình chúng ta để pha sơn màu giả gỗ nhé thì màu giả gỗ thì mỗi người một ý mỗi khách khách hàng của chúng ta hay mỗi gia chủ chúng ta nó là thích cái màu đậm hay màu nhạt nó khó khó lắm anh em nhé nhưng mà thường thường thông dụng nhất là màu kinh giá là màu đẹp nhất đây như trên máy của em à, máy tính à, của em à, tiến bia đây thì nhanh à, anh em đã thấy thì chúng ta pha bằng máy nhé hôm nay pha bằng máy ạ đây toàn bộ màu đây thì hôm nay thì mình pha bằng ngón tay này ngón tay cái này nhé mình để dưới đây anh em nhìn thấy gần tết đang bận rộn lắm nhé để đồ đang để lu bu mà giấy chữ số để lộn xộn lắm anh em có gì thì thông cảm cho cái không phải là bài hay đâu làm gọn gàng nhưng mà không gọn gàng được ạ vì gần Tết rồi tiện pha cho khách thì mình pha luôn để uh, em uh, tiến bia làm cái uh, bàn vi tính nhá tận dụng vì chưa có tiền đây màu của chúng ta là màu uh, lâu này màu uh, nâu đất đấy nhá và màu trắng và màu uh, hồng này và màu đỏ này nhưng mà pha, pha máy này pha như này mình phải theo máy anh em nhé còn pha tay thì anh em nhớ cho cái thì cần cái màu vàng hai màu màu vàng này với uh, màu vàng với màu đỏ với màu đen thôi còn à, đây thì nó có màu trắng ở trong máy nó vẫn xả ra mình một cân sân trắng rồi đây anh em nhớ cho em mình pha màu này nhé đây ạ còn à, cái mã số đây không biết là nhìn không biết anh em có nhìn thấy rõ mã số không, không biết mình không phải giấu nghề thôi nhé cái mã số thì mình nói thẳng là mỗi cây mỗi cây màu là nó có một cái mã số khác nhau nhé nó không giống nhau đâu ạ đó đây mã khác đấy mã khác như thường thường nên màu gỗ đây anh em nhớ cho ghi gỗ gỗ này mình ghi rõ cho anh em anh em lựa là hoặc là gia chủ nào đến tự nựa thì mình cũng tư vấn luôn nhé màu gỗ cánh rán đây cánh rán vừa này đẹp này cánh ván đậm lên chút này đậm nữa đen này hơi đen này đó thì anh em làm sao thì ờ, tùy theo sở thích để chúng ta phối màu làm sao để làm chủ yếu hôm nay là mình pha cái màu này mình vừa pha cho khách thì mình tiện máy là mình pha mình chơi cái ờ, con bà này luôn nhé mới sơn nót xong này đó mình làm màu gỗ như dưới đó đậm lên được hay bằng như vậy cũng được không quan trọng cái đó vì mình làm đây mình có mã mã màu rồi mã số rồi hoặc là pha tay mình có cái công thức rồi mình có chia sẻ rồi rồi quy trình chúng ta cùng à, pha màu nhá đây mình chuẩn bị một cân sơn đây này anh em này một cân à, sơn à, ngoài trời nhá rồi chúng ta để đây thì mình sẽ mở máy mình pha thôi nhá mình chuẩn bị rồi đây, cái máy đây thì mình bấm mình pha pha xả vào đó mình pha một lon một lon một ký anh em nhé anh em nhớ cho cái một ký thôi đó mình bấm mình pha rồi nó để nó tự nó pha đây như một lần nữa thì anh em nhớ cho cái là chúng ta lên nên nên nên nên, nên. nên uh, cho chủ nhà là lựa cái màu gì nhưng nhiều lúc màu, chủ nhà lại thích màu sáng chủ nhà không thích màu tối thì anh em nhớ cho cái màu này thì cũng uh, được của nó nhưng mà mình pha thử khác đi thôi anh em nhớ cho cái có thể người nhiều người thích màu đậm màu đỏ hơn nữa có nhưng mà làm những màu này thì không đúng bài của nó nhé anh em nhớ đấy cái này không đúng nhé cái bên đây vẫn còn được này vẫn là gỗ này tông gỗ này anh em nhớ vẫn là gỗ nhé vẫn được đấy còn nót anh em lấy màu này hai màu này nót cũng được nhé nhưng không quan trọng vàng vàng gì cũng được mà anh em nhớ cái nhiều lúc anh em cứ uh, gọi điện trên uh, kênh uh, tiến uh, tiến uh, bia, bia sơn dầu ở đá và tony tiến sơn đồng cứ hỏi uh, nót kiểu gì anh ơi bạn ơi thì mình cũng tư, tư vấn là toàn bộ sơn nót anh em nhớ là phải lấy sơn nót ngoài trời nhé toàn bộ sơn là sơn ngoài trời hết anh em nhớ cho cái anh em uh, ờ, nót kìm thì uh, lấy kìm pha ra thì cũng được nhưng mà nó không tốt bằng cái sơn sơn tốt nhé rồi sau khi pha xong đây rồi mình sẽ bỏ qua bên uh, cái máy lắc uh, để trộn nhé thì uh, chia sẻ cho anh em cũng biết ạ mình chuyển qua cái uh, máy lắc này trong khi chờ đợi nắp thì anh em mình sẽ tiếp tục nhé Đấy, đơn giản thôi anh em nhớ cái cái máy này nó đều màu hơn cho nắp uh, rồi mình bấm start đây được rồi anh em nhớ cho cái là cái bốn màu của chúng ta là như vậy đó đây mình để như vậy thì mình chia sẻ ngồi đứng để mình chia sẻ nó hay hơn ừ, máy nó khỏi ồn anh em nhớ cho cái là chúng ta lót đây mình lót cái màu vàng à, vàng này nhé vàng này cũng được chứ không quan trọng phải anh em phải nói với bố đừng có lót mấy màu đậm này cùng nhau tông màu nó không nổi anh em nhớ cho cái đó màu vàng này là anh em nhớ đây đây này mình ờ, có lót bên đây đây đó màu vàng ờ, trên cái bàn này nhé nhiều lúc làm là mình làm à, bận rộn mình để đồ lên linh tinh luôn à, các bạn nhé kể băng dán này kể cả bút chữ này ghi số ghi tùm lum à, bạn ạ tiện chỗ nào là ghi chỗ đó để giấy để để ngang ngang thôi cái bảng màu thì nó nhiều cái, cái màu nó nhiều màu lắm đây là mình lấy cái màu chuyên về giả gỗ thôi còn một cái số cái màu này nó nhiều màu lắm mình không phải quảng cáo màu đâu đây này cây màu nó ngàn chín màu đó anh em nhé đây ngàn tư nữa cái này ngàn ngàn chín màu nó cũng có màu gỗ của chúng ta đó Ờ, các bảng màu trong này tôi bỏ ra một tay đang cầm thì bỏ ra nó khó tuy màu nó chặt mình đang khóa lại rồi bỏ chốt nó khó thì anh em ờ, pha màu nhớ pha màu là pha tay đấy mình có chia sẻ pha tay ờ, bữa hôm anh em mình pha tay rồi thì anh em làm nhớ theo công thức và anh em nào quan tâm thì hãy nhớ vào sơn hằng bia.com nhé sơn hằng sơn hằng bia.com anh em nhớ cho không giấu viết không giấu sơn hằng bia anh em vào đó là anh em ờ, xem ờ, được cái ờ, cái cái của mình cái cái bài viết ở trang web đây này anh em nhớ là sơn hằng nhưng mà chúng ta viết không giấu bia bia này chữ này này đó b e h r nhé chấm com a còng còng chấm com thôi anh em ạ chấm com là được rồi chấm com là, là nó vào cái trang web mình đọc a còng a còng này là thanh chuyển sang gmail mình có cái gmail này anh em là dự anh em nào ờ, quan tâm thì ờ, hãy comment dưới video gờ mai đấy nhé mà dưới toàn bộ dưới cái video kênh của Tony Tiến Sơn Đòn và kênh Tiến Bia Sơn Dở của Tỏi Đá ở dưới, dưới mô tả đều có link hết các anh em nhé link Facebook là anh em muốn ờ, vào đó anh em nhắn tin vào đó anh em nhớ cho cái link kênh link ban pet ờ, website cũng nằm đó rồi sau khi là được rồi thì chúng ta mở ra xem nhá đây cái màu của chúng ta đây mình à, mở mở một tay cái gì mong anh em thông cảm ấy. vừa quay một tay vừa quay mở nó mở trực tiếp luôn nhá nhưng anh em mà kêu đổi non đổi màu mệt lắm mình pha thì cái màu này thì quan trọng anh em nhớ cho cái là chúng ta nên làm màu vân gì thôi chứ vân cho đẹp tới chứ không quan trọng là cái đâu nhé đó màu ở đây anh em nhớ hơi đậm nhưng mà chủ nhà thích thì sao tức là mình pha một ít mình làm cho mình làm cho chủ nhà luôn mình làm vài chổi mà vì cái à, bàn vi tính của mình thì không đăng mấy đâu bàn vi tính này nó ít rồi quy trình chúng ta pha đã à, cách pha máy đã xong rồi nhá một số anh em mình kêu là hôm trước là phải bắt mình đang đi làm phải về à, nhờ không phải bắt mà nhờ anh em bỏ ra cho pha công thức với pha máy pha màu nó khó phức tạp thế mà đang đi làm bận rộn lắm nhá rồi mình đã, đã xong rồi mình sẽ vẽ màu vân gỗ vào ngày mai nhé để nó khô đi mình mới nót xong rồi rồi cuối video em ờ, tiến bia sơn ờ, giả gỗ là đá xin phép ờ, dừng đây xin quý chị xem thấy bổ ích thì nhớ tặng nhà em một like và anh em nào thấy thích thì hãy chia sẻ nhiều cho nhiều anh em cùng xem để chúng ta cùng biết cách sao màu sơn giả gỗ nhé và anh em hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi uh, em tiến bia có video mới là anh chị em chúng ta cùng là người đầu tiên nhận được video ạ rồi xin chào lại quý chị video sau